sáng trăm tư nghiêng bóng để gái phượng lịch sánh bước trai nhau lâu mong chờ lễ hội đèn cuông chiều buông ký ức lối xưa tìm về diện châu trăm mến ngàn thương xa xôi vạn nẻ